ta bây giờ đã tập hợp đủ 8 người 8 thành viên của Hero Team và của biệt đội siêu nhân Hero rồi Tôi nghĩ là bây giờ anh em hãy nghe thôi lời của tôi Tôi chính là đội trưởng của biệt đội siêu nhân Đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Mini World Cho nên là mọi người phải nghe theo lời của tôi hiểu không Bởi vì tôi thông minh nhất Ok <laughs> Rồi Thì bây giờ nè Mọi người hãy nghe theo tôi này nha Chúng ta sẽ gọi là chia đội ra để chiến đấu với quái vật Mọi người hiểu không hiểu không chia ừ. đội à nhưng mà chia đội nào chia đội thế nào á chị em đi với nhau nha à ừ. không trời ơi hội chị em đi chung với nhau rồi lỡ quái vật tấn công hết hội chị em rồi sao làm sao được phải có thêm con trai đi theo để bảo vệ hội chị em nữa chứ bây giờ nè em tính à. là như thế này đi mỗi đội sẽ có hai người ok và sẽ là một nam và một nữ tại vì team mình đang có 8 người mà đúng không mỗi đội hai người một okay. nam một nữ đi Ok, và chúng ta sẽ chia ra xung quanh làng Em nghĩ là bây giờ bọn quái vật đang ở xung quanh làng rất là nhiều luôn Cho nên chúng ta cần phải chia nhau ra Đó, chưa gì nói, thấy con quái vật đứng trên cây kìa mọi người Ai có vũ khí tấn công của giùm tôi ơi Mui, Mui bắn nó đi Mui Đó, gì đây đúng à, rồi à, rồi chết méo luôn hợp lý lắm ca mui đó mặc dù là ca mui là con gái nhưng ca mui rất là mạnh nha các bạn nha rồi bây giờ thì tôi sẽ tính như thế này nha mỗi đội như hồi nãy tôi nói đó mỗi đội sẽ có hai người thì bây giờ là một nam một nữ nè thì đầu tiên sẽ là đội của tôi thì chắc là tôi sẽ gọi là chắc chắn là tôi sẽ đi chung với sammy rồi ok sammy về với đội của tôi nào nhanh lên ok rồi ok và đội tiếp theo rồi thì dịch với camu sẽ là một đội nè Còn đội tiếp theo thì chắc chắn sẽ là Kairon với lại là mèo Simmy Hai người sẽ là một đội nha Ok Ok Rồi và đội cuối cùng sẽ là đội Siro với lại là Mimi à, Ủa, Ủa mà khoan từ từ Ủa mọi người ơi Mimi đâu Ủa Mimi đâu Ủa, ủa à, Mimi đâu Không thấy Ủa đâu Mimi đâu đâu Đấy bên kia mình đi qua có nguyên đám heo bị đánh không nhớ là Xong rồi bả lại bà bà bà bà quá giật bà cứu mấy heo rồi Ủa cái gì mà tự nhiên thấy có mấy con heo bị đánh xong cái đầu Mimi nhào vô quýnh quái vật bảo vệ mấy con heo là sao Sao người dân trong làng thì không bảo vệ mà bảo vệ mấy con heo là sao trời tào lao vậy ta biết đâu, cái đó đam mê của người ta, cởi người ta đi Trời ơi, tào lao mà à. rồi chui hỏi đây lên đâu Trời ơi Tào lao rồi rồi Tại sao anh thấy Mimi gọi là đi đánh quái vật mà anh không đi theo Mimi Tính ra anh với Mimi là một đội mà Mau mau quay lại bảo vệ Mimi đi nhanh lên Trời nó đam mê của bả bắt mình đam mê theo bả nữa trời Đi đi ông nội Ok rồi bây giờ nha à, Mr. Dịch với, với, với Camui á Thì qua bên uh, chỗ siêu thị đi Coi coi có đồ ăn gì á thì gom hết Đánh đánh mấy con quái vật gom hết đồ ăn đem về đây Nhanh lên Vui lên cha Ok qua, qua, Đi đi Đem với mấy người đi nhanh hơn Rồi đi nhanh lên Ok, và người tiếp theo sẽ là Kairon với lại là mèo Simmy. Ủa Kairon Simmy rồi. rồi. Ủa Simmy đâu? rồi, trời cái gì Sim? À, à Simmy đây rồi. Lấy trời luôn trời. Không rồi. Simmy ngân hàng cướp tiền Simmy. Ê, bậy nha, bậy nha, tiền trong ngân hàng là của tôi nha, không được lấy nha. Qua bên đó coi có à. quái vật ở bên đó hay không. Đánh hết quái vật hiểu cũng sao trước à gì <laughs> gì tào lao gì ngân hàng à tiền của ngân hàng không được lấy nha không được nha ok, okay. đi đây rồi vậy là bây giờ mỗi đội đã chia ra hết rồi anh em ơi bây giờ thì chắc là chỉ còn có mình mình và sammy thôi thì tôi nghĩ rằng là ở ngoài bãi biển chắc chắn là sẽ có quái vật chúng ta cùng nhau ra ngoài đó bảo vệ mấy bạn cá con nào hiểu không ừ rồi bây giờ đem thú cười cười tôi đây ok Ê, chở tôi đi đi chở tôi đi chở à, tôi đi ok tôi tôi kiếm thú cưỡi à tôi không có thú cưỡi nào chở được hai người ai à, có chocobo nè ê léo lên leo lên ok à, khoan từ con này xấu lắm từ từ có con nào đẹp hơn không ta có con thú cưỡi nào đẹp hơn không Ờ... Trời đất ơi, đi chiến đấu mà cần đẹp luôn hả? Ừ, mình phải đầu chứ. Ơ mà không không có ờ. thôi Sam ừ, leo đỡ cho cô bôi Sam ơi. Rồi, đi ờ, qua đi. bên bãi biển, bảo vệ mấy bạn cá con nào. Đi thôi. Đi thôi. Ờ, đi đây, Sim ơi, đi đây, Sim ơi. Cái cái cái ở trước nhiều nhện quá trời luôn kìa. À, trời đất ơi, tại sao lại nhiều quá giật như thế này hả? Thôi được rồi, bây giờ Sim đứng lùi lại một tí đi để cai ờ. tiêu diệt lũ này cho yên tâm các ngươi nghĩ là các ngươi có thể bắt đạt được simi của ta sao ấy da nhện à nhện à nhện à ấy da ấy da đau á ấy da ấy da bọn nó đánh đau quá simi lùi lại da cẩn thận ấy da ấy da đau á mày nè mày nè ấy da siêu dân đỏ sức mạnh của lửa da mày mày ấy da ôi trời đất ơi tiêu diệt được bọn ở đây rồi mệt quá mệt quá Thôi, xin cứ đứng lồi vậy nha để cay ui à, trời à, đất ơi tôi tôi từ từ cay từ cay nãy các bị mất máu đúng không đây để tôi tôi sẽ dùng sức mạnh hồi máu của tôi nè ok hãy cha đấy wow. thấy chưa trời đất ơi cay hồi máu lại luôn nè nhưng ừ. mà bây giờ á lỡ ngay trước ngân hàng vẫn còn quá giờ cơ siêu ơi bây giờ cay ừ. sẽ tới ừ. đó để tiêu diệt bọn nó luôn nha hãy okay. ra mấy con nhện kia đứng yên sức mạnh của nó Woo! mày nè ấy da con nhện con nhện con nhện con ma xương nè ma xương nè ma xương nè Được rồi, được rồi Hết quá giật rồi Vô đây thôi nào Bỏ mũi vào ba lô Đưa mùi ra khỏi tôi đâu Cái gì vậy? Con gì vậy? Ui Mùi ra con gì to vậy? Vì vậy lại tính ra siêu thị có mấy cái con quái vật to to hơn cả ca mùi luôn á à, Đây đây Camui ơi, nhìn này, nhìn cái mặt nó giống như là Camui À quên, à đi lộn à, Nhìn mặt nó đúng xấu luôn á Trời ơi, sao bia nó bự này Ôi, Trời đất ơi Ui, bia mình sao đánh nó trời à, Đánh hả? Trời ơi vì đây Bạn yên tâm Có mình ở đây bạn không phải lo Bạn nhìn đây Cái với cái khẩu súng siêu to của mình Mình hoàn toàn có thể giết được bọn nó luôn Nhìn mình đây này Nhìn mình đây này Thấy chưa Đây là trong thể hiện Trong thể hiện đi Hai Ba Đó Ủa sao chết này lại lại lại được không lại được không ui chết một con được kìa camui khẩu súng này của camui nó cần tụ lực một lúc mui ơi bắn bắn bắn bắn tiếp bắn tiếp bắn tiếp bắn tiếp bắn tiếp nhưng mà tôi hết đạn rồi tôi chỉ bắn được có một con hả không còn không hết hết đạn rồi trời đất ơi mui núp qua các bạn ơi trời ơi sao bắn có một viên cái hết rồi thôi rồi không sao vẫn có Mr. Dịch ở đây Sức mạnh của Mr. Dịch đó sẽ bảo vệ Camui Camui hãy nhìn đây Camui đứng qua một bên David đừng đừng đừng đừng. sức mạnh của đại dịch biến thành khổng lồ. Ôi! À, à mùi vịt to chứ. À quên, mùi thấy vịt bự nhá. Ngoài vịt bự hơn cả mấy cái con này luôn á. Ê mình đánh chúng nó coi, đánh chúng nó Đây mui để yên tâm, mày vịt sẽ xử lý mấy con này phát một. Nào nhá. Con lợn. Con lợn. Mạnh nó lên, vịt mạnh lắm mui. Con nhân tân lên. Bắt nạt cho mui mấy con mày tưởng mày đầu to, tao tao đầu to mày. Mày mày mày mày. Đấm nó. Wow. Ui. Ê, chúng nó chết hết rồi nè Vịt Trời ơi, sức mạnh của Nhật mà đi với Nhật à, Vịt sẽ đưa Camui đi cùng Nhật khắp thế giới Camui yên tâm à, Vịt nấu à Nhưng bây giờ làm sao biến nhỏ để vào siêu thị Hả? Ờ, ờ hả? Bây giờ lỡ biến to rồi Thôi bây giờ Vịt đứng ngoài này không sao Bây giờ Camui vào bê đồ ra ngoài cửa đi Vịt đang chạy thủ lúc bự ấy Vịt bê đồ nhau Oh. Ờ ha, Camui bê được 1 thì vịt phải bê được 10 đấy nha. Đúng rồi, ờ, cậu lấy hết, lấy, lấy, lấy, lấy nhiều nhau cho anh em ăn với. Trời ơi, okay, dặn okay. này làm sao mà cản được giật. Ồ, ô, ôi nhiều quái vật vậy? Hey, nhưng mà tụi bay gặp xui rồi, bay gặp gớ rồi. Chết này, chết này. Mày này, quái vật khổng lồ, yêu xìu. Yêu xìu. Ha, quái vật gì đâu mà yêu xìu trời. Hey, đâu nữa không? Ý, đi đâu? Hey, để coi coi xung quanh ở đây có con quái vật nào ông ta? Tôi đang ngứa tay lắm muốn đang đánh nhau với quái vật nè. sao ơi nhìn coi có con quái vật nào không? Hay đâu, không có một bóng người luôn nè. Đâu đâu, tôi đi vòng vòng đây coi. Ui, Ui trời có quái vật rồi Sam ơi Tôi thấy có quái vật bên kia kìa À thấy rồi nha Vậy là có quái vật để đánh nhau rồi Đúng rồi Boss mà to dữ vậy Tôi để biến thành nha. Tôi biến thành siêu nhân cho nên là tôi đang muốn quýnh nhau với quái vật lắm đây Ôi trời Ui trời ơi Sam ơi Bên đây là nguyên một con rắn nó to ơi là to nên là Sam ơi Trời ơi ghê quá à. ôi oh, <laughs> yeah. bây giờ nè sam coi tôi thể hiện nè nha coi tôi thể hiện sức mạnh của tôi với con rắn này nè xem nha tôi sẽ sử dụng cây rìu của tôi chém nó nè ôi, con quái vật kia Chết đi, một phát một mà chết nè Chà, bay lên trời cho con Rơi xuống nè, bụp là chết luôn nè Ê, Ủa? Ây cha ờ. <laughs> Ta là Trùm Làm sao mà nhận xác thương của loài người các ngươi được Ui, Trời ơi Sam ơi cái con rắn này nó biết nói Sam ơi Trời ơi trời ghê quá Ui, ui, trời ơi tính tính này con rắn này đâu trời có con rắn này nó khỏe quá nó không hề bình thường tí nào nha tôi quýnh nó mà nó văng lên trời mà nó không sao luôn để để tôi làm lại tôi không tin là nó có thể đỡ được đòn đánh của tôi ê quái vật rắn nè văng lên trời với con trời nó nó phát ra cái cái ám khí gì bay vòng tròn trên bầu trời luôn kìa ui nó không bị gì hết à, nói với ngươi rồi đừng cố nữa phí công vô ích thôi trời ơi chết rồi bạn ơi con quái vật này nó khỏe quá cây rìu của mình mạnh như vậy mà cũng không làm gì được nó hết bây giờ sao đây ờ đúng rồi sao sao sao Sam thử sử ừ. dụng súng coi Nhiều khi nó không có sợ cây rìu của tôi Nó sợ cái cái súng đại liên của Sam sao Bắn bắn nó bắn nó ừ. bắn nó Rồi để tôi để tôi để tôi rồi mày mày mày Mày mày mày mày Ây chà gãy ngứa quá Ây chà đúng rồi bắn nữa đi Ủa Sam Bà bắn cái kiểu gì mà tôi không thấy nó xi nhê vậy Đưa đây đưa đưa đưa, đưa cái súng này để tôi Trời ơi bắn rồi nó không có là nó không có dính vào người nó Để tôi à. Mày mày mày mày Ui trời ơi các bạn ơi Gãy ngứa quá ta Ui trời ơi đạn không thể nào mà bắn vô người con rắn này được bạn ơi con rắn này hình như nó khỏe quá à, nó mạnh nó nổi mà súng đạn không thể làm gì được nó luôn ôi trời ơi ừ. chết rồi bây giờ làm sao đây ờ, mấy bạn ơi bây giờ phải làm sao đây con rắn này nó khỏe quá mà hình như con này là hồi nãy nó nói nó là con boss đó bạn ơi hàng gì nhìn nó nhìn nhìn nó bự hơn mấy con quái vật hồi nãy mà nhìn mà nhìn nhìn nó cũng nó cũng kinh dị nữa trời ơi trời ờ, bây giờ làm sao sao ơi chết rồi bây giờ làm sao đây con rắn này mạnh quá Ê. mọi người ơi mọi người trời đất ừ. ơi tụi tôi đã tiêu diệt được quái vật ở tầng kia rồi ủa mọi người đang làm gì trăm mui trời ơi trời ơi quái vật hết rồi nè mọi người ơi qua đây qua đây tôi nói mọi người nghe nè ở bên đây có nguyên một cái con boss nè mọi người hóa ra đây chính là con boss quái vật mà mà mà chúng ta chúng chúng ta đã gọi là bỏ bỏ qua nó từ từ đầu đến giờ á tính ra mọi người cái con này nè là nó nha nó chính là boss của tất cả những con quái vật luôn á bây giờ chỉ cần tiêu diệt được nó thôi là chúng ta sẽ có thể chiến thắng được à, tất cả quái vật ở trong làng và đem lại bình yên cho ngôi làng luôn mọi người hiểu không à, con quái vật nãy hả trời đất ơi nhìn nó yếu xìu à nè bây giờ bạn nhìn mình nè mình sẽ sử dụng sức mạnh của siêu nhân đỏ để tiêu diệt nó biến nó thành rắn nướng cho mọi người ăn luôn ok ok, okay. Rồi, rồi ừ. siêu siêu siêu nhân đỏ thường hay là người mạnh nhất lắm ok rồi rồi vô vô vô ok quýnh nó quýnh nó đi sức mạnh của siêu nhân đỏ sức mạnh lửa hỉ ây cha ây cha Ủa? Trời ơi, đang lạnh tự nhiên có người sưởi ấm cho Kéo em đồng bọn hả? bao nhiêu người vô hết đi trời ơi nó bị gì vậy không cài ơi sao vũ khí của cài yếu xìu vậy đốt nó mà nó không không bị cháy không nó nó bị cháy mà nó không bị gì hết vậy cài ơi trời ơi bạn ơi sức mạnh lửa của cài ron cũng không thể nào đốt được con rắn này luôn vậy bây giờ phải làm sao đây ta ơi vũ khí của mọi người coi như là quá yếu đối với nó rồi bây giờ phải làm sao đây phải làm sao đây ờ, ờ, ờ đúng rồi đúng rồi tôi tôi tôi tôi có cách này hay hơn nè mọi người ơi bây giờ nha ừ. tôi bây giờ nghĩ ra ý này tất cả chúng ta tại sao lại không kết hợp vũ khí lại với nhau để có thể tiêu diệt con quái vật này hiểu không Ủa? Kết hợp vũ khí là vậy? sao? Kết hợp vũ ừ. khí có nghĩa là giống như là chúng ta gọi là biến hình robot gì đó Xong đầu chúng ta kết hợp mấy con robot lại với nhau trở thành một con robot thật là to Thì bây giờ chúng ta hãy thử kết hợp vũ khí lại với nhau để tạo nên một vũ khí mạnh nhất đi À, được hợp lý ok được tất cả mọi người quăng vũ khí của mọi người xuống xuống xuống dưới đất nào ok rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt con quái vật này thôi <laughs> ha mày chết cho tao con rắn à ok đầu tiên sẽ là cây kiếm của mimi nè tiếp theo nữa là cây súng của camui nè đấy giáo của siro Cây đại đao của Kairon Nè gậy phép thuật hồi máu của mèo Simi Cây búa của anh Dịch khẩu đại liên của Sammy với lại cuối cùng sẽ là cây rìu của mình các bạn ơi kết hợp tất cả trở thành một loại vũ khí mạnh nhất ok chuẩn bị nha năm bốn ba hai một ha siêu ok các bạn ơi nó đã trở thành một loại vũ khí mạnh nhất rồi nè wow cái cây súng gì đẹp quá vậy uh. súng rồng nè súng rồng wow. súng sao súng rồng anh em ơi Wow, trời ơi ngầu quá à. Bây giờ nè, mọi người hãy tránh ra để tôi tiêu diệt con quái vật này cho mọi người xem nha <laughs> Con quái vật lên, kia lên. <laughs> Yên tâm, yên tâm, tôi sẽ đem lại sự bình yên cho ngôi làng Hãy, hãy xem sức mạnh đặc biệt của khẩu súng này đây à, Sức mạnh của siêng xanh yeah! Dạ. Ủa, <laughs> à, à, à, wow. wow. Trời ơi các bạn ơi bạn nhìn mình nè Bây giờ mình còn to hơn cả cái con rắn này luôn Mình to hơn cái cây cổ thụ bên đây luôn bạn ơi Mình to gần bằng cái ramen hao luôn rồi nè Quê con rắn nhỏ bé kia người đã sợ nó chưa ừ, Sao người to quá vậy Nhưng mà ngươi không sợ đâu Mà cắn người nè à. yeah, dạ, <laughs> Cắn dạ. ta đi trời yeah. Dạ. ơi Ngươi nghĩ yeah. sao vậy Bây giờ đối với ta người không khác gì là một cái con lãi hết á Bây giờ hãy xem ra đây Con rắn kia Hãy xem sức mạnh của khẩu súng này đây à, Này thì à, chết nè Này thì chết nè Nãy ra nãy ra nãy này thì chết nè à, anh em né ra anh em né ra để tôi tiêu diệt nó này thì chết nè à. ui à. trời ui anh em ơi hình như là hình như là con rắn nó biến mất kìa đúng không biến mất rồi con rắn biến mất rồi ôi con rắn con rắn nằm bên kia kìa rồi ui ủa trời nó biến mất rồi ui trời ơi các bạn ơi khẩu súng này mạnh quá bạn ơi cái khẩu súng này nó còn mạnh hơn cả, cái khẩu súng của ca mui nữa bạn trời ơi, cái gì mà mạnh dưới vậy trời Ồ, nó có thể bắn Nãy anh thấy nó bắn là mấy chục cái tia laser luôn, không phải một cái đâu Ừ, mấy, nó chiếu ra được mấy chục cái tia laser luôn á, ghê thiệt Đây nè, mọi người xem nha, bây giờ cái bóng bay bên kia mọi người nhìn mình nè Chú chú chú chú chú chú chú chú Trời ơi, trời ơi Phá làng kìa ba Lụm cái bóng bay ra À, tôi đâu tôi tôi có phá làng đâu tôi chỉ đang muốn test thử cây súng thôi mà trời ơi bạn ơi cái khẩu súng này đúng mạnh thật luôn bạn ơi đúng là vũ khí mạnh nhất trời ơi kết hợp tất cả các loại vũ khí lại trở thành cây súng này khỏe quá bây giờ anh em nào muốn test súng thì tôi test cho Ờ, ờ, ờ, ok wow trời ơi bạn ơi vậy là bọn mình đã tiêu diệt được con boss rồi vậy là bây giờ ngôi làng của chúng ta sẽ không còn quái vật nữa ngôi làng đã trở lại bình yên rồi bạn ơi yeah, yeah. vui quá mọi người ơi Hoa đẹp quá Cuối cùng thì ngôi làng của chúng ta đã trở lại bình yên như lúc trước rồi mấy bạn ơi ơi, Mấy bạn hãy nhìn đây Ngôi làng của mình á Sau khi tiêu diệt xong bọn quái vật Thì hero team bọn mình đã quyết định là đã tu sửa lại ngôi làng Và bạn có thể nhìn thấy nè Đấy Ramen House cũng đã được xây lại ngôi làng của mình thì cũng đã trở lại bình yên như xưa rồi à mọi người nhìn kìa thấy không hội chị em với lại hội anh em đang kiểu gọi là vui đùa bên kia kìa thấy không đó anh dịch cũng đang đi hái hoa bắt bướm các bạn ơi đuổi theo bướm bướm đồ kìa trời ơi là trời ok hey, nói chung là bây giờ ngôi làng của chúng ta cũng khá là bình yên rồi các bạn ạ à. mình nghĩ là chắc là bọn quái vật sẽ không quay lại đây được nữa đâu bởi vì con boss của bọn nó cũng đã bị mình tiêu diệt rồi mà hey, rất là yên bình rồi thôi mình nghĩ rằng là chắc là video đây nó cũng đã rất là dài rồi và bọn mình cũng đã tiêu diệt xong quái vật rồi thì bọn mình nghĩ bọn mình sẽ kết thúc video tại đây đây và cảm ơn anh em đã xem video này nha nếu như mà anh em thấy thích video này đừng quên hãy để cho phong một like nè một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy có bên kênh youtube của tất cả các thành viên của hero team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em còn bây giờ thì mình qua bên kia hái hoa bắt bướm chúng mọi người đây ok đi thế nào trời ơi ngôi làng mình đẹp quá anh em ơi làng bình yên rồi yeah Música